forward. buổi đầu tiên ra à, quân của đại úy sau 3 à, tháng thay lông em mấy quyên sạc sắp pin đấy em vướng một cây kìa nhỉ typically. Things.

pin thôi bây giờ hết pin nó lại đánh ghê đại úy đã ghi bàn là đầu tiên sau 3 à, tháng nghỉ à, thay lông